biết là con sâu nó đục ở đây con sâu nó đây đây con sâu đây, đây. con sâu đấy giờ tôi chúng tôi đã chẻ một cành ra để cho bà con nhìn đây đây Đó sâu đây con... đấy ngon ngoe ở giữa đấy nó đục hết cả một cành sâu hết hết cái phía bên ờ, lõi bên trong đúng không Nhờ, có độc mỗi cái vỏ đâu ăn lõi còn đâu vỏ nó bớt lại có đọc mỗi vỏ thôi đây đấy thế này thì làm gì cây làm gì còn sống được nữa đấy đây thưa bà con đây nó ở cành này đây cành này sâu đây Đấy, sầu đấy. Đấy, bà sầu đấy. Ngon ngoe đây bà con. Ở giữa này nó ăn cứ, cứ ăn hết là lõi. Bao giờ nó ăn hết lõi con để lại với vỏ. Đấy thưa bà con này. Đấy. Chào các bạn. Sâu đục thân trên bưởi là một vấn đề rất là lan giải mà các nhà vườn ta thường không biết xử lý như thế nào để bắt được con sâu này hoặc là để triệt con sâu này. À, vậy thì hôm ngày hôm nay trong cái clip này chúng tôi sẽ hướng dẫn bà con là cách bắt sâu đục thân trên cây bưởi hoặc là trên cây mít các bạn nhé. Trên cây bưởi cây mít như thế nào để vĩnh viễn triệt sâu, triệt sâu vĩnh viễn. À, và chúng tôi vừa mới bắt xong. Đấy. Đây, con ngay ngay ngay cửa cửa cửa miệng đây. Đây chúng tôi vừa mới bắt ở đây nó có hai cái lỗ đục ừ, thân này. Nếu như mà không bắt được cái con sâu này thì cái cành này coi như là cứ ăn dần đi. dần xuống đến đến thân đến ờ, dưới gốc luôn. Và nếu mà không cưa cái này đi thì nó ăn dần dần là nó đục khoét hết rỗng cái cây này. Thì Và là coi như đấy. là cây này hỏng và khi hỏng như vậy thì các bạn phải chặt cây đi và trồng cây mới rất là mất thời gian, mất nhiều công sức. Vậy thì cái um, kỹ thuật để bắt sâu đục thân thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bà con. Đây là một con sâu đục thân mà chúng tôi đã vừa mới bắt xong đây nhá đây miệng của nó đây đầu nó đây vừa mới chú ra đây nhưng mà chúng ra. tôi để đây để cho các Thôi, bạn bây giờ mời biết. các bạn sang bắt à. một cây, cây, cây mới bây giờ thì mời các bạn, Và ngày hôm nay thì kỹ thuật bắt sâu trên sâu đục thân ở trên cây bưởi diễn được thực hiện bởi uh, ông Nguyễn Hữu Quang. Ông Nguyễn Hữu Quang. nhân <laughs> kiêm <laughs> kỹ thuật uh, viên Nguyễn Hữu Quang để hướng dẫn bà con. Vâng, à, thưa ông ông ờ, vừa thực hiện vừa vừa giải thích và vừa giải thích chia sẻ bà con để cặn kẽ làm cách làm như thế nào. Tôi uh, nói với bà con này, trước tiên mà cây bưởi mà các bác các bà con không để ý đến ý, mà nó bị sâu đục thân mà nó đục ra thì nó cứ như là cái bùn cưa ấy. Người Đấy. ta cưa cây ra thì nó có mùn ấy. Thì đây các bà con nhìn thế này. Nếu mà nó thấy một nỗ hai nỗ <clears throat> thì bà con lấy con dao chỉ khoét ra một chút thôi. Tới xong bắt đầu mình lấy cái sắt mình chọc đi đến đâu mà thấy thấy có tiếng kêu ọc ọc ọc ọc ọc ọc ấy đấy nào sạo nào sạo thì lúc đó là bà con đã chọc trúng con sâu rồi thì bà con sẽ kéo nó ra đấy đây đây này anh để sang đấy bà con thấy ọc ọc chưa đấy à, ọc, ọc, ọc, đấy, ọc ọc đấy là trúng con sâu rồi đấy. đây là giờ tôi kéo con sâu nó ra à đấy giờ tôi sẽ kéo bằng được con sâu này ra à. sợ nó nằm mãi ở trên đấy sao không kéo được hết không, kéo được hết chị thế ạ đấy, đấy. Chọc đấy, vào đấy, nó Kéo được ra. chúng cứ chọc vào là xong mình xoay đi xoay lại là chúng nó là nó ra à. xong lúc nào nó ra rồi thì mình sẽ dẫn, hướng dẫn bà con cái vâng. cái sắt sắt móc cái này nó đục từ ở dưới này nó đục từ dưới dưới dưới phần không đây là không, không. À. đục đấy trên đây đục đấy trên nó rơi xuống, rơi, nó rơi xuống nhưng mà nó lại còn lên đến tận đây nữa này sợ nó đấy, cao quá đấy nó lên đấy đấy trên đấy nó nó đi từ trên xuống dưới đấy à nó đi từ trên dưới đấy. vâng con à, sâu đục thân này rất là nguy hiểm nó nguy hiểm đấy. nó nguy hiểm có thể là bậc nhất trong tất cả các loại sâu đấy cho nên là chúng ta phải tìm cách là triệt nọc của nó đi đây đây đây, đây. đây, đây, đây, chết rồi đấy chết đây, đây. À, con sâu chết rồi con sâu chết rồi chết rồi đây là mình mình làm lát mình chọc nó lát con sâu rồi lát sâu nó chảy ra đấy vâng. đấy nó nó ra đấy nó tan ra rồi đấy dạ. vâng. con này chắc nó ở mãi sâu trên đấy đó, từ đây vâng. đến đây. Và nó sẽ khoét một cái lỗ rất là to các bạn nhé. Đây, còn thưa, thưa bà con đây cái sắt đây tôi làm móc cho bà con cái sắt đây. À. Các bà con chỉ bẻ một tí thì tí này mà cái sắt nào nó phải nhỏ như cái sắt này mà nó thật cứng vào. Mà cái đầu nó này, vâng, cái đầu nó phải hơi khoăm một tí. vâng. đây đây, đây là con sâu đây bà con đấy, đấy bà con ơi kéo ra đấy, đây, kéo con sâu ra rồi đấy, đấy. đấy. đấy nhá kéo con sâu ra chết rồi đây này đấy. đấy do mình chọc nhiều nó chết chọc nhiều nó chết <laughs> đấy đấy anh nhìn thấy đâu răng này này đây đây đâu nhìn thấy không đây bà con ơi tôi nuôi con sâu ra đây đấy con sâu tôi nuôi ra đây này đấy bà con không phải cần dùng thuốc đấy đấy, đấy. bắt sâu đấy bắt sâu đấy. thế thôi các bà con đấy, đấy. thế là được thế rồi à. đấy là con sâu thật sự luôn rồi đấy, đấy nhá chứ không phải tôi lấy ở đầu ra mỏi hẳn cho bà con nhìn nó sẽ bị còi cọc nó không lên được đấy cụ thể là cây này đây cây này sáu năm tuổi rồi nhưng mà nó cây nó còi cọc nó đơn cây nó cành lá nó khơ nó rất là xấu nó không phát triển được đấy đây chỗ này nước chảy, nước nó chảy ra rất nhiều mà nó đục lên tận đây đây này ừ. cái này khả năng phải bắt ở trên này trên này nó có hai lỗ ừ. đấy nó cao như thế mà đấy đấy đấy đấy đấy đấy cái này có ăn đất lên ăn tận lên cao này thì nếu mà không bắt được là phải chặt bỏ cái cả một cái cái gốc này luôn đấy có được không <laughs> dài thế dài thế mà còn không ăn thua gì chưa trúng nó ừ. chưa trúng nó ở dưới không không, không. nó ăn từ trên này chết rồi con sâu chết rồi à, đấy à, con sâu chết, chết, à? chết đây. Đây, đây, à đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu ra đây đâu đâu đâu đấy đầu đầu chết quá dài Đấy. Đầu, đầu ra chết đây đây đây đây đây đây đây đây bà con nhé đây nhé đấy, đấy. nâng nâng ông nâng hẳn cái cái cái cái con sâu lên cho bà con xem đấy đây đây chết rồi đấy đây, đây con này nâng nâng hẳn kiểu đấy, chọc, cái đầu chọc, đây rồi nó chết đây nâng ngang lên này lên đấy đây nâng ngang đồ, đồ, đấy. đấy con này khá là to đấy nhá để để để vào trong một cái lá đấy con này không to cho đây nhỏ to chứ không không to nó bằng cái đũa ấy đây con này không to đây bà con này con này vẫn nhỏ con này nó như là con nhộng tằm nhưng mà cái Tác hại của nó thì vô cùng to lớn Bởi vì cây 6 năm tuổi rồi Nhưng mà vì cái con sâu đục thân này Mà cây nó không sinh Hay nhỉ à, Không ấy cây chết không lên được Ở vườn này nhiều lắm Con này ra đến đây rồi chết rồi Thế à? à? Vâng ờ, thưa ông Quang là ừ, Con sâu đục thân này nó phát sinh từ từ từ cái con gì dạ Và khi nào thì nó làm tổ ở trong này Và khi nào thì nó đó tôi xin thưa với thân. bà con là cái sâu đục thân này nó từ là con sen tóc từ một con, ờ, xuất ra từ con sen tóc cứ bắt đầu đến độ khoảng tháng tư âm trở đi đến độ khoảng tháng 6 thì bắt à. đầu ừ. là con sen tóc bắt đầu nó đến <clears throat> nó bay đến gốc cây bưởi à. thế là cây bưởi một thì nó ở dưới gốc à. nó làm tổ dưới gốc nó đẻ trứng hai nó đẻ trên thân cây và trên cành cây đấy thế bắt đầu nó đẻ trứng từ lúc bắt đầu nó đẻ trứng đến lúc nó lở trứng là 15 ngày à. đấy xong bắt đầu nó thành sâu con sâu con bắt đầu nó ở cái khe đó bắt đầu nó lớn dần lớn dần rồi bắt đầu nó ăn cái vỏ cái vỏ đầu tiên à. đấy là lúc bé lúc nó mới bắt đầu nở ra thế nó ăn cái vỏ ăn cái vỏ vỏ cây bưởi thế xong bắt đầu dần dần nó lớn dần lớn dần thì bắt đầu nó ăn vào thân ăn vào thân xong bắt đầu nó, nó chui vào cái lõi của cây bưởi à. nó ăn cái ăn lõi cây bưởi xong cứ dần dần nó đi theo đi theo nó cứ lớn dần lớn dần và nó ăn ăn dần dần ăn dần ăn dần đấy và nó đi theo dọc cái ống dọc, cây dọc dọc dọc cái lõi lõi cây lõi cây, lõi cây nó vâng. là để nó ăn vâng. nếu các bà con mà biết ấy thì các bà con ra nhìn thấy nó đùn ra cái bùn cưa ở đây này vâng. và nó chảy nhựa đường ra đấy là trong đó là có con sâu nó đang bắt đầu à, nó hoạt động nó ăn rồi vâng. thì các bà con một dùng cái sắt này sắt nhỏ như thế này, này đấy thì các bắt đầu bà con bẻ cái đầu này nó hơi khoảng khoảng một chút Đấy, thế như cái như cái móc câu ấy hả? móc câu. Ừ, quay quay ra ống kính. nó gọi là đừng như móc câu quá thì mình luồn lại không được với nó chỉ một tí thì tí này độ tí tí hai đi thôi. Ờ dạ. rồi. Thế các bà con cứ luồn vào, đi đến đâu bà con thấy mà nó ọc ọc ọc ọc. Đấy là lúc ý mình chọc chúng con sâu rồi. Thế là à. mình nuôi ra. Mình nuôi được thì nuôi mà không nuôi được mà thấy chọc đi chọc lại nó chết rồi lại thôi cũng được. Và nuôi ừ. được ra là càng tốt. À. Đấy, thì là, là chữa được cái bưởi này vâng. Còn nếu mà bà con không để ý, không bị thì bắt đầu nó ăn hết cái nõi thì bắt đầu nó ăn ra thân thì cái cây này sẽ bị hỏng Không vì sao các bà con mà biết sao cây của tôi cứ bị vàng lá gần săn cân xanh hóa ra là một là không phải dễ hai là bị từ con sâu nó lục ra thế bắt đầu là quan trọng nhất là là là, là nó đưa chất dinh dưỡng lên là từ cái nõi nõi à. cây nó mất cái nõi rồi thì cây nó chỉ bị vàng vàng lá đây như điển hình như cái cây này đây ừ. nó ăn từ đây đến đây đến, đến cái đoạn này à, đấy thế nó bị lá nó bị vàng này đúng rồi đấy lá nó bị vàng bị, bị vàng lá cân xanh đi kìa đấy còn đấy. bên cạnh này thì nó lại không bị đấy, vâng. không bị đúng rồi đấy đấy, đấy. cho nên bà con hiểu thế ừ. đấy là cái đục Vâng chúng ta lại đến với một cây này Cây này thì Cái ờ, cây thì nó cũng Chắc là nó mới vào đục thôi cho nên là cây này nó, cây này nó không bị xấu lắm Cây này nó đục từ, từ tháng 4 rồi. À? Từ tháng 4 ạ? À? Vâng. Như thế nào thì mình biết là nó đục từ tháng 4 ạ? À? Có nghĩa là bắt đầu đó nó Sinh sản đấy nó Mấy cây sinh ờ, sản nó Tháng 4 âm đầu tháng 4 cuối cuối tháng tháng 3 ba âm đầu tháng 4 tư âm vâng. bắt đầu là nó bắt đầu và những con sen tóc bắt đầu nó sinh sản thì là nó chủ, chủ yếu là nó tìm đến những cây bưởi phần chính vâng đấy đây này nó đấy, ăn một thành một cái hườm như là một cái hào ấy rất là sâu đây các bà con này rất là sâu trong này đấy, chú cũng bỏ dao cho người ta nếu... nhìn thấy đây nó ăn sẽ dọc theo cái thân cây mà ăn vào lõi nó sâu như này mà đấy còn nếu bà con mà muốn sâu nó không bị đục thân ấy vâng. thì cứ tầm độ khoảng từ 10 giờ trưa 10 giờ trưa buổi sáng cho đến độ 3 4 giờ chiều các bà con cứ đi ra trong vườn. Vâng. Một là thấy sen tóc nó nằm ở dưới gốc này. À, nó, dưới nó gốc, gốc à? Nó nằm ở dưới gốc. Vâng. Có con nằm dưới gốc, nhưng có con nó nằm ở trên thân, à. có con nó nằm ở cành. vâng. bà con mà nhìn thấy các bà con bắt đi. Thường thường đẻ trứng là nó là con cái. Vâng. Và các bà con nó bắt được con con cái rồi thì còn con đực nó cũng không bao giờ đẻ trứng được. À. Đấy, cho nên các bà con cứ bắt được con đó, bà con giết nó đi thế là trong vườn nhà mình không bao giờ có nữa mà Nhưng... nó thường thường nó đến đẻ là từ tháng 4 đến tháng 6 tháng 4 tháng 6 tháng 6 âm à? vâng. đấy thì các bà con cứ cứ ra vườn thấy là bắt bà con chỉ bắt thì hai ba lần là nó thôi không bao giờ nó bị nữa à. thì bà con đỡ được cái cây bưởi nó không bị đục thân đục vâng. cảnh mà nó hỏng thưa ông là đấy. ngoài cái cách mà mình ờ, để là là bắt sâu để mình diệt sâu cành thì mình còn cái cách nào để xử lý cái cái cái việc này nữa không chỉ có mỗi một việc là bắt được con trên tóc nếu mà ta không bắt được con sen tóc thì nó đục vào thân và cành rồi thì bà con lại phải mất công là đi lấy dây sắt rồi đi đi đục khoét nó ra bác bà con nuôi sâu ra chứ nếu à. các bà con mà không nuôi được sâu ra mà các bà cứ để đấy thì dần dần nó sẽ phá hủy cái cành thế cái cành thuốc bảo vệ thực vật có có chữa được không ạ thuốc bảo vệ thực vật thì cũng có chữa được nhưng mà nó một là tốn tiền hai là cái cái cái cái nếu mà thuốc tốt thì nó còn chết nếu thuốc không tốt thì nó lại không chết mà cả bà con mà có làm đi nữa để cho thuốc tốt thì cả bà con phải làm mất hai ba lần à. thì nó lại mất công à. ta lại bắt đầu là lấy đất này ta bịt vào này xong vâng. bắt đầu ta lấy ta san anh ta giết thuốc này à. ta bơm vào ta bơm vào chỗ đấy bơm vào chỗ đó nhưng nếu con sâu mà nó đi ăn lên lên trên ngọn cây vâng. thì bà con cho thuốc vào nó cũng không trúng nó nó chỉ ngửi mùi nó cũng không chết à. nếu mà nó ăn đi xuống đất thì bà con xịt thì nước nó chảy xuống xuống đất thì nó trúng thì nó mới chết Vâng. thì nó có cái con trâu này nguyên tắc tôi, ờ, tôi nói với bà con biết này nó rất là khôn tuy nó bé nhỏ nó rất khôn không bao giờ nó ăn đi xuống dưới đất nó chỉ vâng. ăn đi lên trên à nó rất khôn nó chỉ ăn đi lên trên thôi không bao giờ nó ăn đi xuống đất dưới gốc cây đâu Đúng nó chỉ ăn lên trên ngọn cành cây à. đấy cho nên Ông bà nghĩ... con cứ dùng đi từ dưới lên trên không thua à. nó phải đi từ dưới lên trên cái cành cây thì từ dưới lên trên thì nó sẽ có nhiều cái dinh dưỡng hơn gốc thì nó ít vâng. dinh dưỡng vâng. cho nên nó sẽ ăn ở phần non đấy. nó ăn theo hướng phần non phát triển Đấy. cái ờ, cái con sen à, tóc là đầu tiên là nó nó đẻ ra là từ gốc đúng không? Vâng, chủ yếu là từ gốc cho nên là nó đấy, đấy. khi nó đẻ từ gốc thì nó, nó sẽ ăn từ gốc đi lên. Đấy. Đấy là đấy là có con nó đẻ từ gốc, có con nó đẻ đẻ. Ừ thì ngang, nó ở trên cành nhưng mà từ cành nó ăn lên trên đỉnh lên trên vâng. chứ nó không ăn xuống dưới, không? Không, nó ăn xuống dưới. À rồi. Ờ, vâng, lúc nãy là ông có nói là cái con sen ờ, tóc cái thì nó mới đẻ trứng. Rồi, con nhưng bắt được con cái là thôi nó không đẻ được nữa. Nhưng mình phân biệt thế nào là con sen à. cái và con nào là con sen được ạ? thường thường mà con đực con con cái thì bao giờ nó sẽ xuất hiện chứ còn con đực không bao giờ mình thấy xuất hiện còn à. nó có xuất hiện nhưng mà là tỷ lệ rất ít à. có nghĩa là trước khi để nó sinh sản thì nó đã giao phối trước rồi à. đấy xong bắt đầu nó đến nó mới đẻ à. đẻ xong là nó xong à. đấy cho nên mình phải phải biết được cái thời gian nó đến nó đẻ coi, nó con cứ coi như là, là, là an tâm rồi thời điểm từ tháng 4 đến tháng 6 là tháng nó 4, là, là làm ổ là đẻ thôi phải không mà cái thời điểm mà để nó hoạt động đẻ trứng ấy thì từ lúc nó bay đến Vâng. Đấy là tôi còn tôi tôi còn phải theo dõi từ con che tóc nó lúc đẻ xong cho đến lúc nó bay đi là bao nhiêu thời gian nó bay đi thì tôi đã để ý từ lúc nó đến cho đến lúc nó bay đi là hai tiếng đến hai tiếng rưỡi bắt đầu nó đẻ xong là nó nó bay đi. À. vì à, tôi à. có cái kính úp ấy Vâng. có nghĩa là tôi soi thẳng vào cái con nó từ vâng. lúc nó đẻ cho đến lúc nó đẻ xong nó bay đi đấy vâng. tôi là, là, mất hai tiếng rưỡi là mất hai tiếng rưỡi đến hai hai tiếng đến hai tiếng rưỡi vâng. đấy. thế thì chứng tỏ là ông quang rất là kỳ công vâng. ông này và vâng, nghiên cứu kỹ rất là có tâm trong cái việc mà chăm sóc bưởi cho nên ông để ý theo dõi ông nghiên cứu kỹ trứng của nó ừ. từ 2 tiếng cho đến 2 tiếng rưỡi thì bắt đầu nó mới đẻ và sau khi nó đẻ xong vào ký sinh vào cái vỏ của cây xong là nó bay đi vâng. còn tôi nói cho bà con một cái ưu điểm nữa nếu như một cái cây này mà năm nay các bà con là không bắt được con chém tóc thì nó đẻ ở đây vâng. thì sang năm con khác nó nó lại thấy chỗ này nó đến nó lại đẻ tiếp à. nó lại đẻ cành nọ đẻ cành kia nhưng vâng. mà con bắt được con này rồi thì không sang năm không thấy con nào đấy đến nữa à con nó sợ con ý chẳng sang năm con khác nó lại bò đến à đấy là à. tôi đã thí điểm như thế rồi à. tôi bắt được một cái bắt được con sen tóc nó đến đẻ vâng. xong một cái thì sang năm tôi không thấy cái gốc này nữa nhưng mà à. cái con khác nó lại bay cái gốc khác à. đấy cho nên mình phải bắt được con nào là tốt con ý vâng chứ đừng để nó đục như đây này nó vâng. phá hại như này nó hỏng nó phá hại này đấy. bởi vì vườn này phải là... bắt được con sen tóc là quan trọng nhất vâng đấy. À. Thế chứng tỏ là vườn Đến này... thời điểm đấy là lên đi kiểm tra đúng không thường xuyên hả? Một buổi trưa mình chỉ mất bỏ ra tiếng mình đi hết cả vườn thì có vào tiếng thì kể cả mấy trăm cây bưởi hết. Vâng. Cái cái thời gian đó là nó đẻ. Vâng. Bởi vì tôi đã để ý rồi, tôi theo dõi từ từ lúc bắt đầu đó đến cho đến lúc nó đi nó đẻ cái thứ là tôi theo dõi hết rồi. Vậy thì mình có cách nào để phòng cái con sen tóc này không ạ? À? Thì mình chỉ có một cách phòng để phun cho nó mới, mới, hạn chế mới, đèn. không dạ. nếu Tối nếu nhá đèn. Đèn nó đến nếu mà để ý mà để các bà con nó không đẻ dưới gốc còn nó đẻ trên thân cây ấy, thì mình không làm gì được vâng. còn nếu mà nó muốn đẻ dưới gốc ấy, thì bà con dùng vôi bột vâng. các bà con rắc ở chung quanh gốc cây này à. rắc cho một ít thôi vâng. thế là cái con sen tóc nó đến nó thấy có cái chất bột là cái nhất cái thứ hai là cái chất vôi nó đắng thì ừ. nó không bao giờ đẻ nữa vâng. đấy là một cách thứ nhất còn vâng. cách thứ hai nếu bà con nó không bắt được ban ngày vâng. thì bà con cứ tầm sáu bảy giờ tối bà ra con xoay trong gốc à. thì là nó đẻ dưới gốc đấy chỉ có hai cái đó thôi à. dễ nhất đấy là ngày ta không bắt được không không đi xoay không bắt được thì tối ra dùng cái đèn pin đi xoay gốc Thế vâng. thì bà con chỉ đi mất độ mỗi hai ngày đi một lần hay là một ngày đi một lần cái là mấy ngày bà đi thế là nó hết luôn, không có giờ chén tóc nữa. Vâng. Nó sinh sản chỉ trong một tháng. Từ đầu tháng tư đến cuối tháng tư nó không sinh sản nữa. À. Còn chỉ có con nào muộn thì nó sang đến tháng năm Vâng. Thế thôi. Vâng. Đấy. Vậy thì bà con phải chú ý trong giai đoạn Tính theo âm lịch đấy hả? Đầu tháng âm lịch, 4. âm lịch không. À. Đầu tháng 4 cho đến cuối tháng tư thì mình để ý cái con sen tóc này ờ, để cho nó trong cái giai đoạn đấy là giai đoạn sinh sản của nó thì mình tốt nhất là mình rắc vôi bột mình rắc vôi bột rồi hoặc bánh gốc hoặc là mình quét vôi được không ạ quét vôi không được không được ạ mình rắc vôi bột chỉ có rắc vôi bột là nó chất tốt nhất vâng vôi bột nó cứ nằm đấy còn quét thì không thua quét xong nó hết độ khoảng 3 4 ngày nó hết cái đắng đắng là nó thôi nó bớt đến những cái vôi à. bột này nó nó nó có độ bám vào vào vào trứng ấy có nghĩa nó đẻ ra nó biết nó khô lắm vâng. nó đẻ ra mà nó thấy có cái bột bột cái thứ có mùi là nó không đẻ đâu à. con này nó khôn lắm bà con ạ vâng. nên các bà con chỉ có rắc tí rồi bột mỗi gốc cho hai ba lạng thôi thế vâng. là nó nó không đến nữa vâng. vì tôi đã làm qua cái thí điểm tất cả các thí điểm thì con chén tóc nó đẻ rồi à. nên bà con cứ <laughs> cứ theo tôi <laughs> ông Quang ờ, <laughs> ở đây ông Nguyễn Hữu Quang không chỉ có tâm mà còn có tầm các bạn ạ à. có tầm ở đây là ông là một người mà uh, Ê, anh quay giáp vào đây để cho biết là con sâu mình đã đã moi ra rồi nó đang bò ra này. Đây đây. Đấy, đấy nó đang ngọ ngoại ngoại. Đấy, nó bò ra các bạn nhé. Đấy. À, còn tôi bật pí cho bà con một lần nữa này. Con sâu này ấy, thì bắt đầu là từ tháng 10 tháng 11 âm ấy vâng. là nó không hoạt động ở đâu. Là nó sẽ mình nói như bản là rắn nó ngủ đông. Mỹ ếch nó ngủ đông, nhưng mà con sâu này nó lại ngủ đông. Đấy. Con sâu cũng ngủ đông. Nó ngủ đông luôn. Là bây giờ nhá, đến mùa tháng 11 giờ đi đến tháng riêng tháng 2 là nó lại ngủ đông nó không bao giờ nó đùn ra bùn cưa đâu bà con ạ à. kiểu nó tích lý dinh dưỡng vào để nó sống ở trong đó à. đấy thế xong bắt đầu là đến tháng tư tháng năm bắt đầu là nó lại hoạt động là nó lại đùn bùn cưa ra cho bà con như à. tầm giờ đấy cái bùn cưa này nó đã, đã khô hết rồi. rồi nhưng mà theo tôi đấy, kinh nghiệm ấy, thì tôi vẫn biết tôi vẫn chọc được sâu ra à. nếu như bà con là à nó không đùn nữa thì chắc chắn con sâu này chết rồi nhưng mà thường thường ra nó nó không chết đâu bà con ạ nó vẫn hoạt động bình thường có nghĩa là nó ngủ đông trong đó nó, nó không đùn nữa đó đấy cho à, nên là đây có chất ăn trong đấy rồi. chất ăn rồi đủ vâng. ăn đủ ăn rồi vâng. đấy đây tôi là moi ra đây sống đàng hoàng nguyên, nha nguyên, nguyên. đấy nguyên đây, đây nguyên con bà con đây nhá Thành đầu mục. vẫn ngọ ngoại chứ không bao giờ đây, đây. để nói nói không đúng cho bà con đấy đây, đây, sâu đây đây sâu đây hai con xoay cùng đấy, đầu cho nó đi xoay xoay xoay đây nó vẫn đang ngọ ngoại nó đang sống đấy bà con này đấy thế thì phải phong cho ông Nguyễn Hữu Quang là cách bắt sâu bà con không phải cần thuốc cần men cần gì là chị, chiến sĩ diệt um, sâu đục thân chiến sĩ đấy, đấy, đấy, cây chết này chết rồi đúng không vâng chết sâu rồi chết đi ra kéo kéo đứt ờ, ờ, sâu ra rồi trứng rồi không ra được không ra rồi đây đấy chết rồi đấy đứt rồi đấy đấy đứt rồi đấy. thế rồi đấy trên đấy, đấy. đấy. cho bà con biết không đấy, đó đây con số bắt ra lại bị nhiều quá một năm rồi bỏ khoảng thì xén tóc này chả sướng quá gì vâng mà cây nào mà có cái đục thân thì nó trông nó khô cây nhỉ Coi cọc Đây nó còn ăn ra bên này nữa chú này đây. Không, đấy là lại cái cảnh khác Cảnh khác à? À, cái ở trên ngọn kìa à, Đấy Trên cành ngọn Vâng, việc à, bắt sâu đục thân thì là một cái việc mà hết sức quan trọng trong quá trình à, chăm sóc bưởi. Um, hôm nay thì chúng tôi à, làm thực tế trên vườn của công ty ờ, trách nhiệm hạn ờ, Tân Bắc Bắc Giang phân bón Silic làm thực nghiệm trên chính vườn của chúng tôi tôi mới nhận tiếp quản từ một cái vườn này và mọi những cái thắc mắc về uh, cái cách bắt sâu hoặc là cái cách phòng trừ cái con sâu đục thân trên bưởi trên bưởi thì các bạn hãy liên hệ với ông Nguyễn Hữu Quang với số điện thoại là 0908 0908 01 01 3591 3591 và con muốn muốn liên hệ về nói về cây bưởi về cách bắt sâu thì tôi sẽ tư vấn cho các bà con vâng. à, và bà con ờ, muốn liên hệ để phòng để tư vấn phòng về cái sâu xén tóc cái con ờ, cái con xén tóc cũng như là cái con sâu đục thân này hoặc là một số bệnh trên cây bưởi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 ở ờ, chữ đăng ký miễn phí để đón để được đón nhận những video hay hơn nữa, thiết thực hơn nữa. Và chúng tôi sẽ um, càng ngày càng làm nhiều video thiết thực về chăm sóc các loại cây trồng cũng như là uh, một số giải pháp về phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng để bà con chúng ta cùng nhau chia sẻ, cùng nhau nắm được những bí quyết để phòng trừ sâu bệnh cũng như là uh, chăm quy trình kỹ thuật chăm sóc cây trồng để đạt được năng suất chất lượng cao hơn và cuối cùng thì xin kính chúc bà con có những vụ mùa bội thu xin chào và hẹn gặp lại